tôi mang kiến phu không được tay gần bên nhau Nhưng tôi đua bóng mèo vẫn mơ được trời bấm bay Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi tôi chăng. Cầm tay mũi hầu tôi Điều như này ta đang có hay biết rằng